10 giải vàng tai tỏa sáng, mỗi giải 300 triệu đồng, Bạn giải bạc lộc vươn cao, mỗi giải 500.000 đồng. Hãy mua và tìm thẻ cào bên trong mỗi gói ô mô.